Nội dung thứ ba này mình sẽ tìm hiểu về tính chất hóa học của anh acetylen. Như thường lệ thì mình sẽ xét với các phản ứng của các chất với oxy trước. Acetylen tác dụng oxy hay còn gọi là phản đốt cháy. Acetylen cháy nó sẽ tạo ra khí carbon dioxide và hơi nước. Đây sẽ là phương trình của nó. CH2 cộng với anh oxy để tạo ra CO2 và nước. À, thầy sẽ cùng viết lại phương trình với các em và chúng ta đi cân bằng cho nó dễ hiểu hơn nhé. Phương trình cháy là CH2 này cộng với anh oxy thì tôi sẽ được là CO2 cộng với nước. Cân bằng theo nguyên tắc là cân bằng carbon trước, sau đến hydro và cuối cùng là oxy. Carbon bên này là trái là hai thì bên phải mình sẽ điền hai cho thầy. Đúng chưa? À, bên trái là 2H, bên phải cũng là 2H vậy chúng ta điền một nước cho thầy. Đếm tổng oxy ở bên phải đã cố định rồi. 2 nhân 2 4 cộng với 1 là 5. Ở chỗ này ờ, phía trái có sẵn 2 vậy nó sẽ là 5 phần 2 oxy. Được chưa? Nếu các em không thích để phân số thì các em có thể nhân tất cả những cái hệ số của các chất này với 2 thì tôi sẽ được anh này là 2, anh này là 5, anh này là 4, anh này là 2. Hiểu chưa nào các em? Ok. Và lưu ý cho thầy, ở cái nội dung về ứng dụng của cái anh acetylene sẽ có một thông tin liên quan đến phản cháy